Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện nhé. Giờ xin giới thiệu với các bạn một bộ à, trục cầu xe điện Bộ này là dài 1m2 Bên em có các loại dài 1m3 Chưa tính bánh nhé Nắp bánh thì nó lên khoảng mét rưỡi à, Mét 2, mét 4, mét rưỡi Đấy Nó có nhiều cỡ lắm à, Cái à, con bánh này à, có đường kính là 60 bản rộng 18 Đấy. Đây là cái mẫu la răng này Có cả lắp đậy đầu trục nhé à, bên này à, có cả bản à, rộng 24 à, nữa à, cầu điện này thì à, có các cái dòng à, động cơ cao nhất là 1500W bộ này à, làm xe chơi thì à, rất là ok các bạn nhé đường kính bánh lớn gai thể thao rất là hầm hố Đấy. chiều rộng giá thành vừa phải nói chung là làm xe chơi là rất là hợp lý Đấy. phanh dầu đây phanh dầu đây Thắng đĩa phanh dầu Động cơ này Cầu thì có hai tầng số nhanh và chậm nhé. Cầu thì có hai tầng số nhanh và chậm Đây Dây cần số đây Tốc độ thì à, đạt khoảng 35 à, đến 37 Còn à, số chậm thì khoảng trên 20 Rất là khỏe Đấy. Cầu liền chắc chắn phanh dầu thắng đĩa đây là răng nhôm đúc này nốt không xăm này à, trong à, phần cuối video em sẽ ghép với một bộ nào đó cho các bạn à, xem nhé để cho các bạn lựa chọn à, để chọn bốn bánh còn đây chỉ giới thiệu phần cầu trục thì cuối video thì các bạn xem thêm cái phần à, đầy đủ bốn bánh luôn thì các bạn có thể lựa chọn cái bánh này để ráp vào đều được Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.